là đi đàn đông lắm vẫn đi đàn rất là đông mồi tara tháng à, gần tháng 3 âm lịch rồi gần tháng 3 âm lịch gần tháng 3 âm lịch ờ, chim vẫn đi đàn anh em lạnh lắm né hết mọi mồi này chỉ còn đủ bản lĩnh mới dám vào gần thôi con không đủ bản lĩnh là chạy xa luôn đó đừng có bay tình hình sợ nó đi theo đàn quá anh em ạ là mỗi chuyến tara của mình nhé. này thời tiết lạnh quá anh em ạ mười mấy độ rất là lạnh Thôi đây Thịt Con này, con này nó đòn thật nhỉ tây có mấy đôi liền chưa tách đàn luôn vẫn đi cùng nhau cố gắng quay một cái clip không cắt ghép cho anh em xem rộng rất là chuồng đấy anh em nghe xem con này càng chơi càng nhiệt này đánh đường tháng 3 âm lịch đến nơi mà lạnh căm này go away. sợ đi theo đoàn quá còn này đấu ương nhiệt nè, phải nghe

hơi lâu đánh đánh đi câu giờ ấy nhỉ đánh gì đánh đi má lửa sao nó ốc cắn trộm đấy nó đang ăn kìa

mọi tay ghê mẹ chắc không quay được đoạn sập con này mất mùi cần quá cũng hay móng, nha thích khó bấy được bội con nào mà không thật sự đủ bản lĩnh thì né luôn con gì à? khuyên nào Thôi không vàng hết này ngứa rồi nhưng mà chưa dám đá thôi anh em ạ mồi căng quá nó sợ kết thúc đi Ngoại. kết thúc đi mất thời gian quá đấy nhà vụ nhào đừng ra nữa nhào luôn con hai bay ra đây nhỉ cháu mẹ nó đây ăn hàng luôn nhỉ lại tiếp tục lại tắt đi bật lại tắt đi bật lại chán quá anh ạ dao lại thành cắt đi cắt lại ghép lên ghép xuống hơi bị buồn nào kết thúc đi còn sợ một con à Ok nha anh em Lì lợm đã về đội Quảng Ta Lạng Sơn nhá Rất là lì mẹ từ sáng nay luôn Ai kết con bổi này thì alo cho Quảng Ta Lạng Sơn nha 01692 885 188 Quá là lì so với một quy định Con này càng đấu càng sung này Đây là do con mồi à, Tara của mình Quá ác so với quy định Nên là con này hơi rẻ trừ Ok nha anh em hàng về đội nha thì nguyên bầy luôn có mấy con đực nữa mà chắc chạy hết rồi okay. mình ờ, gỡ bội anh em xem nhá à, còn mấy đôi chiến thần Tara của quạng Hôm hơi lạnh Đây, mình mặc áo len đây này 我来拿画。 ok nổi cứ tìm mấy con ngoài thôi đây còn mấy đôi nữa mà cứ thoải mái mỏ ánh này yếm đẹp phết đây đây, móng mỏ ôi rồi con này giả quá móng mỏ đầy đủ nha anh em rất là giả wow cái bụng chim này này già nhỉ già thật sự luôn đây ta này nha anh em clip của Quảng ta la Lạng Sơn nha đây gần tháng 3 âm lịch mà vẫn rất là lạnh này mình mặc uh, cạo lên lên áo khoác ok chào anh em nha